Xin chào anh em thì uh, thời gian gần đây có rất là nhiều anh em đã liên hệ với tôi ờ, nhờ tôi tư vấn về cái dĩa khiển tài xỉu thì là không biết là anh em đã tìm hiểu đâu hay ai tư vấn cho anh em Đấy, và anh em hỏi tôi về cái dĩa khiển tài xỉu không ta thì tôi thấy việc là anh em đang chưa hiểu rõ Đấy, ờ, chưa hiểu đúng cái bản chất của cái dĩa khiển tài xỉu thì tôi xin phép là khẳng định với anh em như này đối với cái dĩa khiển tài xỉu không tang là có tang em nhé khẳng định em chắc chắn là có tang còn ai nói hay ai tư vấn là không tang là không đúng đấy nhân tang nó ở đâu và ở mức độ như thế nào đấy thì tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn anh em trong clip này thì anh em nào quan tâm ấy, đấy, hay em đang muốn tìm hiểu nó thì anh em có thể đến trực tiếp nhà tôi hoặc liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em đấy em đến trực tiếp nhà em trải nghiệm đấy, tôi hướng dẫn anh em cách sử dụng này dẫn anh em cách chơi này và chỉ cho anh em rõ cụ thể xem là tang ở đâu mức độ tang như thế nào đấy nó có phù hợp với sân chơi của anh em không để em áp dụng sân chơi của mình thì tôi xin nói này hiện nay có rất là nhiều đồ câu chuyện đấy có rất là nhiều đồ chơi câu chuyện nhưng anh em phải tìm hiểu và sở hữu cho mình một cái đồ chơi công chuyện nó phù hợp nhất với sân chơi của anh em để anh em kiếm được tiền chứ bây giờ người ta kiểm tra đồ rất là kỹ đấy, người rất là khôn cho nên là anh em mà không cẩn thận thì em rất là khó chơi em nhé thì nói về cái bộ dĩa khiển tài xỉu thì nó sẽ bao gồm là một bộ hộp này đấy, và một dĩa điều khiển này và một dòng mót điều khiển từ xa em nhé thì với cái dòng mót này em có thể chế lên bất cứ cái cái gì được anh có thể chế vào điện thoại hay gì đấy hay em nhé đều được và sạc không dây đây là sạc từ trước đây em biết rồi đấy nó là sạc là sạc kim đấy thì nó rất là khó đấy bây giờ hiện nay công nghệ mới thì nó sẽ là sạc từ anh em chỉ cần cắm dây sạc và để để diễn lên như này là ok đấy thì khẳng định với em nhé là bộ đồ dĩa khiển tài xỉu là chắc chắn là có tay đấy tay người nông tôi sẽ chia sẻ nghe đối với về hột tài xỉu thì trước tiên thì cái hột tài xỉu này có đầy đủ kích thước để phù hợp với sân chơi của anh em cái hột này đấy thì tôi sẽ bao cho anh em là thử lâm châm đấy, bao thử lâm châm không hít anh em nhé nhưng lâm châm là phải là lâm châm đen anh em nhé đấy, bao lâm châm đen không hít còn lưng châm trắng chắc chắn là chích anh ạ đấy lưu ý nhé lưng châm đen luôn đấy ok chưa đấy cho nên anh em mà ở sân chơi của mình đấy đấy ở sân chơi của mình thì anh em đưa lưng châm đen đến tôi và tuyệt đối sân chơi nào là sử dụng lâm châm trắng em không chơi nhé à, nữa anh em ok đấy, bao thử lưng châm đen anh em và tiếp đó tôi sẽ bao cho em thử đương muối nước muối là sẽ nổi bình thường nhé không khác gì hỗ trợ anh ạ và sẽ bao cho anh em là xoay đèn đây em có đấy xoay đèn xoay xiên đây rất là trong rất đẹp nhé như những hộp trước đây thì anh em xoay đèn này bao giờ nó cũng đục bên trong đấy thế người ta xoay đèn hết người ta phát hiện đấy ngay nhưng bên hộp bây giờ là đấy rất là trong đấy nhưng đấy, tang ở đâu tang thì cái như thế nào cái này đã được tôi xử lý vào hộp này rồi đấy tôi sẽ không bao chỉ hạ em nhé sân chơi nào mà người ta hay trẻ hộp thì tốt nhất anh em cũng không nên đưa vào vì khi trẻ hộp ra người ta sẽ phát hiện đây đấy thì em lưu ý này đối với hộp này thì sẽ bao thử lâm châm là lâm châm đen lâm châm trắng là sẽ hít bao thử nước muối nói bình thường bao soi đèn trong suốt và không bao trẻ anh em nhé lưu ý là không bao trẻ đấy còn nói tiếp đến cái dĩa này cái dĩa này thì là cũng có rất là nhiều mẫu mã và kích thước để phù hợp với sân chơi của anh em đấy cái dĩa này đấy thì tôi sẽ bao cho anh em là thử nâng chân đối với dĩa này thì bao thử nâng chân nâng chân đen hay nâng chân trắng đều được anh nhé đấy bao nâng chân đen hay nâng chân trắng đều được nhé không bao đập lưu ý là không bao đập nhé không bao đập nhé sân chơi nào mà có độc thì em tốt nhất thì em cũng không nên đưa vào và sẽ bao cho em là xoay đèn đây sẽ xoay đèn anh em đây coi xuyên nhé gây chưa Đấy. trước đây em đã gọc đĩa rất là dày nặng và thô Đấy, khi em xoay đèn người ta cũng phát hiện ra nhưng bây giờ với cái đĩa này rất là mỏng đây, rất là mỏng nhẹ nhé Đấy. không khác gì đĩa dở em ạ đấy bao xoay nhặt bao xuyên nhé ok chưa đấy cái dĩa này đấy thì nó có thời lượng sử dụng là um, 4 đến 6 tiếng em nhé thời lượng sử dụng liên tục 4 đến 6 tiếng hết 4 đến 6 tiếng ấy thì anh em phải lại phải sạc và chúng tôi nhé anh em sạc trong vòng khoảng 3 tiếng là sẽ đầy em nhé đây đây là ông đĩa trắng này em ok chưa Đấy. cho nên là anh em cũng phải tìm hiểu thật kỹ tốt nhất là anh em cứ tìm hiểu xong em đến trước cơ sở để anh em uh, trải nghiệm thực tế và em kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó như thế nào và cái độ tăng tích của nó như nào em nhé đấy thì con điều khiển giấm mất đấy, nó từ nhỏ khoảng này khoảng cách là 10 mét đổ lại em không nên ngồi quá xa em nhé đấy, khoảng cách 10 mét đổ lại đây có đầy đủ nút đây thì với cái diện chuyển tung ra cách chơi như nào thì anh em chỉ cần luồn cho tôi một bộ à, bao gồm là một dĩa đấy, và một bộ hột bài bạc sân chơi đấy và cái dòng mót này anh em đứng từ xa em để cho tôi còn nắp gì cũng được nắp sành nắp sứ mù quấn băng keo bọc trì đều được không ảnh hưởng gì em nhé đấy thì à, với cái chiếc tiền này thì em có thể là chuyển tài sang xỉu từ xỉu sang tài hay giữ tài giữ xỉu tùy đấy tùy anh em nhé đấy thì anh em Đấy, quan tâm thì có thể đến trực tiếp nhà tôi hay liên hệ tôi qua cái số điện thoại hiển thị màn hình tôi sẽ tư vấn cho anh em về cái dĩa hiển tài xỉu này thì một lần nữa là xin khẳng định với anh em cái dĩa hiển tài xỉu công nghệ mới nhất hiện nay đấy nó rất là đẹp đấy, rất là mỏng đấy. đấy nhưng chắc chắn là sẽ là có tay em nhé còn cái tang ở đâu tôi vừa chia sẻ với anh em rồi đấy thì anh em quan tâm thì liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em